bao trời đêm ngàn vì sao soi sáng lấp lánh vì yêu em mộng mơ em đêm theo trăng sáng đi vào giấc ngủ sâu ngoài bàn công có con